Ờ, sau khi thầy cô đã cắm điện gồm có nguồn điện của bảng và nguồn điện của loa thì chúng ta tiến hành dùng điều khiển bật máy chiếu và bật công tắc loa. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành kết nối các cái dây. Thì đầu tiên đó là dây ờ, USB. Nó có cái đầu giống như USB đấy chúng ta sẽ cắm cái dây này vào ờ, cổng USB ở trong máy tính của chúng ta thì ờ, như đã giới thiệu với thầy cô là khi đã cài xong USB driver thì ờ, ở góc bên phải của máy tính sẽ có chữ X màu đỏ và khi chúng ta cắm dây USB vào thì nó sẽ chuyển sang thành hình người màu vàng như vậy là bây giờ thì ờ, cái biểu tượng đó đã chuyển sang thành ờ, hình người màu vàng à, tiếp đến là chúng ta cắm cái dây kết nối với máy chiếu thì cái dây này nó được gọi là dây VGA đây nó có cái đầu như này và máy tính của thầy cô thì cũng tùy theo từng loại máy như máy của em ở đây là có cổng VGA thì nếu như với những máy có cổng như này thì chúng ta sẽ dùng cái dây VGA như này chúng ta cắm vào chúng ta cắm đúng chiều của nó khi cắm chúng ta cố gắng dí thẳng vào Ờ, khi chúng ta cắm xong thì ờ, máy chiếu sẽ hiển thị cái màn hình ờ, máy tính của chúng ta à, tuy nhiên thì có một số máy bây giờ lại không có cái cổng vga này mà một số máy bây giờ cái cổng của máy tính nó là cái cổng có cái hình thù như thế này cái cổng này dùng để cắm dây HDMI Đấy vậy với những máy mà có cổng HDMI mà không có cổng VGA thì em phải dùng một cái rắc chuyển đổi rắc chuyển đổi thế còn như của em không có cổng HDMI thì em muốn sử dụng em lại phải dùng cái rắc chuyển đổi như này cái đầu này mình sẽ cắm vào à, máy tính còn à, đầu này mình sẽ cắm vào HDMI tương tự như vậy nếu à, thầy cô không có cổng VGA mà chỉ có cổng HDMI thì mình sẽ làm lại đầu này mình sẽ cắm vào máy tính còn đầu này để kết nối với dây VGA ở tiếp đến nếu chúng ta cần sử dụng âm thanh thì chúng ta sẽ cắm rắc âm thanh ở các máy tính đều có ở ờ, cái chỗ để cắm cái rắc này chúng ta thường tìm đến cái cái rắc cái nỗ có biểu tượng ờ, như máy của em đây nó có biểu tượng hình cái uh, tai nghe Đấy, mình cắm vào cái vị trí này Đấy, như vậy chúng ta đã có âm thanh ở một số trường hợp khi chúng ta đã kết nối được ờ, dây với máy chiếu đó là dây VGA hoặc là dây HDMI máy tính báo âm thanh là có nhận kết nối nhưng ở màn hình máy chiếu ở à, màn hình của bảng tương tác lại không hiển thị nội dung gì thì cái lỗi này thì đa số ờ, chúng ta phải xử lý như sau thì ở máy tính thì thầy cô ấn phím Windows kết hợp với phím P thì nó sẽ ra cái ờ, các cái lựa chọn như này và thầy cô chọn đến dòng thứ hai đó là WCAT e WCAT e này là để cho phép là sử dụng chia sẻ màn hình của máy tính với máy chiếu chúng ta chọn cái dòng này Đấy, khi chọn xong thì ờ, trên màn hình của bảng tương tác sẽ xuất hiện nội dung của chúng ta không chỉ riêng với bảng tương tác mà kể cả máy chiếu ờ, dùng phông cũng vậy đôi khi chúng ta sẽ gặp tình trạng nó ở cái chế độ khác mà chúng ta chuyển về cái chế độ như vừa rồi để chúng ta có được hiển thị ở cả máy tính và ở trên bảng tương tác hoặc là phông máy chiếu cái phần tiếp theo đó là chúng ta cân chỉnh cái điểm cảm ứng của bảng để khi chúng ta thao tác điểm cảm ứng nó chính xác thì muốn ờ, cân chỉnh thì chúng ta sẽ vào cái biểu tượng hình người màu vàng như này chúng ta ấn chuột phải và chọn dòng thứ hai là celebration chúng ta sang 9 point ta à, ấn ok thì lúc này ở trên máy tính chúng ta sẽ hiển thị như này nhưng chúng ta không thể dùng chuột ở máy tính để chúng ta sử dụng được chúng ta phải quay ra bảng để chúng ta cân chỉnh điểm cảm ứng Đấy, nó, nó xuất hiện 9 điểm chúng ta sẽ lần lượt tích chính tâm của các điểm này sau đó chúng ta chạm vào màn hình một cái để kết thúc quá trình cân chỉnh bảng chúng ta có thể kiểm tra lại bằng cách chúng ta tìm một cái điểm nhỏ nhỏ nào ở trên bảng chúng ta chạm vào ví dụ chọn mũi tên này chẳng hạn Đấy, nếu ta chạm như này chứng tỏ là cái cân chỉnh của chúng ta rất là chuẩn và bây giờ chúng ta có thể thao tác cảm ứng ở trên bảng này chúng ta mở bất kỳ một cái ờ, phần mềm nào đó bằng cách kích đúp vào như vậy chúng ta đã hoàn thành việc ờ,